cho các bạn trông xoài ở miền Bắc là một công việc vô cùng khó bởi vì thứ nhất là thời tiết của miền Bắc không ủng hộ cho việc trồng xoài thứ hai là uh, kỹ thuật của người miền Bắc thì không thể cao như những vùng uh, xoài cát hòa lộc hoặc là xoài ở miền Tây chính vì vậy ngày hôm nay mời các bạn đến với một chương trình là bón phân silic cho xoài để đạt được cái hiệu quả năng suất chất lượng cao như thế nào thì mời các bạn đến với à, cây xoài của nhà Thanh Tân nhé bởi vì ở miền Bắc thì à, chỉ có vùng Mộc Châu thì có nhiều xoài còn một số tỉnh thì à, gần như là trồng xoài chỉ để trồng chơi còn không có những thu nhập cao và Thanh Tân tại nhà mình thì cũng trồng chơi một cây xoài như thế này ờ, nhưng trên cây thì vẫn còn đang đeo quả chín mà nở hoa và xoài non đã đậu rồi các bạn ạ quả xoài non đã đậu rồi à, chính vì vậy hôm nay mình làm một cái hướng dẫn bón phân silic cho xoài trái vụ và trước khi đến với chương trình uh, quy trình bón phân silic cho xoài trái vụ thì mời các bạn đến với quy trình là hái xoài thanh tân các bạn ngày hôm nay mời các bạn đến hái xoài cùng thanh tân nhé đây là cái xoài của nhà mình đấy đấy và đã lấy được một quả rồi đấy Bây giờ bạn mang bỏ xuống xem xoài ờ, dùng phân silic ờ, quả nó như nào nhé Cây này sai lắm các bạn ạ Nhưng mà cái con chọc ờ, Nó chọc nó lấy trộm rồi Đấy Được rồi, được rồi Được rồi, đây, đây, đây, đây, đây Đây Đấy, đây này các bạn này Đấy Đây xoài của nhà Thanh Tân đây Đấy Dùng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang Mới Cây này là mới trồng cuối năm ngoái cuối năm ngoái các bạn ạ Mà ngày hôm nay là ngày 10, à, 18 tháng tháng 8 năm 2022 Đấy Và tiếp tục ờ, mà xoài của Thanh Tân nó đã Vừa rồi nó sai chữ quả các bạn này Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Thì bạn, ôi, ơi, lại lấy được quả lửa đây các bạn này Đây, xem nào Bây giờ phải ngắt hết Không là trẻ con nó ngắt trộm ạ đây các bạn này đây nhá từ từ từ từ từ từ từ giữ giữ từ đã đây quả các bạn này đấy đẹp chưa hai chú làm như lợn con nhá bây giờ mình phải ngắt hết vào không là trẻ con ăn trộm hết ạ à, ta tiếp tục lại đến quả quả quả đó cái quả chín kia đi quả quả hai quả đấy có khi chưa, chưa hái vội nhỉ nó xanh thì chưa hái vội đến quả chín kia đi quả chín kia đi Thế đến cái quả chín này các bạn này Đây Quả chín này ấy lắm Đấy, Có lẽ phải hái nốt thôi Không thì uh, chuột nó cắn rất nhiều Nó cắn và trẻ con nó lấy mất các bạn ạ Đấy Đấy Tiếp tục lại được quả nữa này để để xuống dưới đi để xuống đĩa dưới đi rồi đấy sau đó lại hái tiếp này các bạn này đấy vẫn chưa được đúng không à được rồi đây xoài già rồi các bạn ạ xoài già rồi đấy Vâng, nếu không đánh nhanh là chuột cắn và trẻ con ăn trộm nữa gần hết rồi Còn có, có khoảng, có khoảng chục quả thôi Thế từ từ từ từ từ từ từ từ Đợi chút, đợi chút, đợi chút, đợi chút Chưa thấy đâu cả Được rồi, được rồi, bạn hái đi Chỗ đấy hai quả liền đấy Thấy chưa? Trong lúc mà xoài đang đang ra quả như thế này Đấy, bạn vừa xem chúng tôi hái đấy nó còn lấp ở trong lá này nhiều mình không nhìn thấy đâu vì trên cao mình không nhìn thấy rõ đâu đấy đây thì những quả đây này đấy nó lấp ở trong lá này đấy nhưng mà xoài vẫn đang ra rất nhiều hoa đấy hoa đây hoa đây tức là dùng phân silic để cho xoài ra hoa trái vụ rất là sai hoa và sẽ sau đây nó sẽ rất là đậu quả các bạn ạ đây nó, nó cao quá mình nhìn nó cũng không rõ đây các bạn có thể nhìn thấy những cái chùm hoa đây này Đấy. đây chùm hoa này Đấy. xong mình, mình mình sẽ di sang bên này cho các bạn thấy đây di sang bên này này đấy đấy họa đây là một chỉ một là một phía đấy các bạn nhé là một phía thôi là phía sau đó nó ra những cái quả đây cái này thì mình đây nó rất quả rất đẹp như này nhưng mà trẻ con nó hái trộm hết rồi các bạn lúc nó sai lắm ấy sai chịu cây đấy con hái trộm hết rồi đấy mình để sơ ý mình không quay lại sơ ý mình thì không quay lại cho các bạn xem nhưng mà sang năm mình sẽ quay thì trong lúc này vừa quả chín này vừa quả chín như là chúng ta vừa ừ, thấy chưa các bạn thấy chúng tôi vừa hái đây vừa có quả xanh này vừa có hoa này hoa này mà lại cây lại phát lộc rất đẹp như này đây phát lộc này đây lá xoài rất đẹp như này các bạn này đấy lá xoài rất đẹp này đấy lá non rất đẹp nhé các bạn nhé Đúng. Đúng. rất đẹp và ở các góc này thì nó lại hoa rất nhiều các bạn ạ nhưng mà khả năng tôi phải đứng trên tầng 2 thì quay cho các bạn mới rõ được đây đây các bạn nhé Thế bây giờ mình đi sang cái hướng mặt sau của cây đây Mình quay này Đây hoa này các bạn này Trong lúc này hoa sai rất nhiều này Đấy hoa này Hoa này Mình nia máy sang bên này lại hoa tiếp các bạn này Đấy, Hoa này mầm hoa rất là dài Và rất là tươi hoa Đấy rất là tươi hoa Trong khi đó những cây xoài khác ở bên cạnh xung quanh thì mùa này là là không có quả vừa rồi là bị thất thu xoài vừa rồi nhiều nhà là bị thất thu các bạn ạ đấy nhiều cây là không có một quả nào nhưng xoài nhà mình vẫn chát một lượt quả và trong khi mà quả nó đang chín đang chuẩn bị thu thì xoài lại ra hoa mới tí nữa mình sẽ đứng trên tầng mình quay cho các bạn thấy nhé à, cây xoài dùng phân bón silic tân bắc bắc giang nó um, cây mới trồng lẽ ra như những cây khác mà không dùng phân xịt thì nó còn trồi cây nhưng cây này mới trồng nhưng mà đã ra hoa và đã cho được thu quả rồi đấy đã cho thu quả rồi đây và xoài này dùng phân xịt thì nó ngọt lắm các bạn ạ nó ngọt và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách bón phân Sinic cho xoài ừ, trái vụ Ui, thơm lắm các bạn thơm phức luôn ừ. đây không có một tì vết gì các bạn nhé mà xoài dùng phân Sinic là không phải phun thuốc đây trái rất là đẹp như này trái đẹp quả này bé đấy quả ờ, chúng nó ăn trộm ấy trẻ con ăn trộm nó còn to hơn nhiều vợ bạn đây mới trồng năm đầu tiên mà thanh tân chỉ bón phân silic không thôi đã chưa chưa bón cái gì cả mà nó đã quả nó đã đẹp như này đây, má nó đầy đặn lên này má nó đầy lên này đấy nó căng bóng lên này nó không có tì vết mà nó thơm lắm thơm nước lở luôn đấy thì sau đây mình đến với quy trình là hướng dẫn bón phân silic cho xoài trái vụ các bạn nhé trên cây trong cùng một lúc có nhiều thế hệ à, xoài à, xoài thì đang chín đang thu hoạch mà lại có cái xoài nó đã ra được quả rồi như thế bạn đấy bạn nhìn nhé trong cây này nó có nhiều quả nhưng mà đây là đây là quả này là gọi là quả nhỡ rồi quả nhỡ đấy quả nhỡ đấy và lại có những cái trùng hoa đang ra và có những chùm đã đậu quả rồi đấy, đậu quả bé tí bằng cái đầu đũa kìa đấy, trên trên những cái chùm một số chùm là đã đậu quả như đầu đũa rồi nhưng mà do cao quá thì mình cũng không nhìn, mình nhìn nó chưa rõ, rõ lắm quay lên rõ hết các bạn thấy được thì với cái cây xoài như thế này thì mình bón phân như thế nào để tới đây mình lại được tiếp tục được thu xoài và vẫn cho chất lượng xoài thơm ngọt mã đẹp ừ, trái to quả đồng đều chất lượng cao thì chúng tôi luôn được các bạn có cho ở đây là à, với cái cây xoài mà à, nó có tuổi đời mà nó khoảng chục năm như thế này đấy thì các bạn có là cái tân phát cái tân phát này bạn cho là lửa cân cho đến 1 kg trên một gốc tùy theo uh, thứ nhất là độ tuổi này thứ hai là tùy theo cái cái nứa trước và nó cho các bạn ví dụ cây xoài này nứa trước nó cho các bạn vừa rồi ấy thì chúng ta được khoảng độ năm bảy trăm cân rồi thì đợt vụ lành thì ta đền cây ta phải cho nó khoảng một cân nhưng mà cái cây này của thanh tân vừa rồi nó cho thu là chắc được khoảng độ uh, được độ 30 cân thôi ạ, 3 40 cân thôi thì mình sẽ cho nó uh, mình sẽ cho nó nửa cân trên một gốc đấy và NPK thì mình chọn NPK loại nào cũng được các bạn nhé ở đây không công chế ở đây NPK mình chọn à, loại của Bắc Giang 12 năm 10 và mình cũng rắc từ 2 đến 3 lạng trên một gốc thì sau đây các bạn đến với quy trình để bón phân của canh tân nhé thì cho từng đấy được. Nửa cân thì nó tương đương với là lửa ca này, một ca này nó vào một cân thì lửa cân nó tương đương với với lửa ca. Thế hơi nhiều mình bốc lại một chút. Đấy. Và mình rắc đều quanh tán. Mình rắc đều quanh tán như này các bạn nhé. Mình cũng có thể rắc sát gốc được các bạn ạ. sáng nay ngày 18 tháng 8 năm 2022 trời thời tiết có mưa ở Bắc Ninh đang trong đang vào ngày mưa sẽ tốt hơn ngày nắng các ngày nắng thì sau khi rắc xong thì các bạn phải nước đẫm đẫm bìa để cho phân nó bài này mình dắt từ 2 đến 3 lạng thì mỗi một lắm của mình nó tương đương với một lạng đây, một nắm nó tương đương với một lạng đây mình cứ cắt chắc từng đấy cũng được đây ba lạng NVK thì mình dắt ờ, ở quanh tám còn con Silic thì các bạn có thể dắt sát gốc cũng được nhé đấy, đây là đủ ba nắm của mình rồi đấy sau khi sau khi, mà, bón xong các bạn sẽ đến quy trình là tưới nước xịt nước giữ ẩm thời tiết nắng nóng thì các bạn nên tưới đấm đìa Tưới thật đấm cho nó để phân nó thẩm thấu Ở gốc cây Thế còn với thời tiết ngày hôm nay có mưa thì tưới qua thôi Tưới qua một đợt thôi Thế sau thì ngày mai mỗi ngày các bạn nên tưới nó một lần Thế là xong rồi đấy như vậy là xong rồi các bạn nhé Được có phân mình rất là 300g này để phun tưới cho xoài thì um, thời điểm này đang là thời điểm ra hoa nó đang nhạy cảm thì chúng ta không nên phun mà chúng ta sẽ phun vào thời điểm là sau khi mà xoài đậu quả bằng cái đầu đũa rồi bằng đầu ngón chân ngón tay rồi thì à, ta dùng một túi phân silic này à, ta pha với tỷ lệ là 80 cho đến 100 ml nước để phun cho xoài định kỳ theo như là chúng tôi vừa hướng dẫn và khi thu 914 618 969 và để được cập nhật những thông tin mới nhất về phân bón Silic Tân Phát thì các bạn hãy nhớ nhấn vào nút hình của chuông ở chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại